đi ờ, trồng vâng. quế à? Vâng. à anh ờ, vào lần trước mà vào không không, không gặp em ở nhà ấy dạ. thì có các anh ấy gửi tiền ờ, cho gia đình và anh cũng có vào được trước vào một lần rồi dạ. mua gạo vào cho em nuôi em không ở nhà vâng, thì cái số, ừ, số tiền thì còn thừa lại ấy thì anh cũng không dám giao cho ai cả mình phải đợi em về ấy thì uh, anh mới dám đưa cho em thì bây giờ uh, em mình sang nhà nhỉ cái con con con cái con cả có nhà cháu nhỏ dạ. à được con này à đấy á à. thì con nhân cả là có về không có về không có về hết không mọi người có về không em dạ, mình không cho về á à đấy à ờ, thế là còn còn mấy đứa còn mấy cháu ở nhà ba đứa đứa, đứa không đi sang chơi rồi còn ba đứa rồi à đấy à ờ, thế đi sang nhà đi đi sang nhà để anh gửi ấy cho Ồ. Ờ. đây đây đúng không đây là cháu thứ mấy nhỉ ừ, hai đứa này à đằng ừ, đây u nhìn sao đầu này này ôi chảy máu đầu ờ, nó, nó, ừ. nó đi chơi là thằng anh à. nó à. Hôm nay là thứ mấy các cháu còn đi học không em? Có, mà về à, hết rồi Về hết rồi đúng không? Ừ. ừ. Ba đứa đi học, hai đứa ở nhà À, ba đứa đi học đi Con về, về Mình cầm mấy chị ạ Về theo mẹ nhá này thì à, vào ra cũng không không mua kẹo vào cho các cháu được nhưng hôm nay là mình à, cũng vào à, hỏi trước thì uh, phi em mới đi làm ở văn yên em làm văn yên là em làm cái gì ở bên đấy đi em phát quế mà à phát nương quế à ừ, nhớ con quá không à. em muốn ở đâu mà nhớ con nó không ở vườn. ờ. về đi được bốn ngày thôi. hôm nay em vào thì bảo nó ui sao lại năm đứa này mẹ lại đi làm này thì không biết là năm đứa này sẽ, sẽ uh, ai trông cho đây ừ. ờ, lại ờ, khổ chị cả vất vả chị cả đi học đây, không ai trông chăm con mình ấy đây là khu vực nhà em phi ở bên kia mà cũng có nhiều các anh chị hỏi là nhà em phi thì cũng được hỗ trợ một phần là làm cái căn nhà là cũng mới ở dưới kia đúng không vâng. ở đây là do bên bên hội từ thiện là công giáo với anh chị nhé nên là cũng đây là cái nhà trước là của em hiện tại cũng đã được mọi người ủng hộ giúp đỡ một căn nhà gỗ cũng, cũng khá là khang trang Đấy, nên là Giang cũng ờ, không uh, làm hay kêu gọi làm nhà nữa cho em ấy thì mình này vào chỉ yếu gửi nốt số tiền hôm trước của các mạnh thường quân đã ủng hộ cho Giang thì cho em đó khu vực nhà em phi này vào thì à, cũng đi vào đường sùng đô nhé các anh chị nhé con đường sùng đô mà vào nhà cháu chạn bị liệt à, hai chân hiện tại bây giờ mà giang đang à, mưa này mình không nhận được vật liệu xe nó không vào chỉ vật liệu được để làm nhà vệ sinh này. để láng nền nhà cho em chặn được nên là, là một hai ngày sau thôi mình mới thời gian còn nắng khô đường đã mình tiếp tục và ta sẽ chọn giúp cháu Thế ờ, cháu cả đứa lớn mình ờ, học có được không em? Được ờ, Có giờ học giỏi không? Có à, Có học giỏi à? Vâng ừ, Có bằng khen không? Có, không, năm trước có À, ừ. năm nay là, là, là, là chưa có à? Ừ. Nào mà có bằng khen vào thì uh, cho uh, cháu cả một ít tiền để mua sách vở này Theo quỹ uh, cái uh, một côi của Giang hay của nhóm uh, đi rắt nữa là ủng hộ các cháu à, khó khăn nghèo vượt khó học giỏi cháu cả nhà mình tên gì nhỉ em nhỉ anh quên mất rồi cứ thì mày huyền à, à thì mày huyền Ừ, lấy gì về đấy? Hả? À, Ồ, oh, nên nương về à? Dạ. Wow. Vâng. Trên này thì uh, mọi người cũng không được trồng cái gì đâu Khu vực nhà em đấy thì uh, trồng lúa này Vậy cái uh, ao Phi ờ, không ờ, nuôi gà nhỉ? Nghe mấy? Có nhưng mà ừ. thế thì thế rồi. À thế à? Ừ. Đây thì hiện tại mình cũng đã đến cái ờ, khu vực nhà Phi rồi. Này thì đợt trước là ngôi nhà ở đây. Đấy, sau khi mà chồng em mới mất trước mình có vào cái video đầu tiên đấy và cùng anh trưởng thôn đấy đấy thì là gia đình là tạm đây để sau đó một thời gian thì bên hội công giáo cũng đã giúp gia đình em đó đã, à, đã dựng được căn nhà rồi Đấy, cũng rất là may mắn là như vậy nhưng mà là dựng ở phía bên, bên kia của anh chị nhé không phải ở đây đó thì đây là cái ờ, căn nhà mà đợt trước đang đã vào và cùng người của mình vào lần thứ hai thì em đi vắng này mình có mua ít gạo vào này gửi cho cháu này là có mẹ chồng của em ấy. Đấy, phi là con, con dâu Ở khu vực nhà em phi thì không có gì đâu quý anh chị hôm nay thì à, cháu cả lại đi học rồi không ở nhà còn uh, ba cháu ở nhà thôi tổng uh, mà em ấy sinh được là 5 người con nhé các anh chị nhé Đấy. như ở thôn Ha Cá được trước Giang có làm căn nhà cho nhà cũng là 6 mẹ con luôn Đấy, cả 6 người ở trong căn nhà như này nhưng cuộc sống của em thì cũng khá là còn khó khăn Đấy, là về điều kiện kinh tế này, các cháu ăn học này Đấy, rất là nhiều luôn À vâng vâng vâng phía bên trong căn nhà của em em phi đây cô bác anh chị nhé Đấy là có 5 cháu nhỏ và mấy em nữa nó cái này là cái lá nó nó hơi bừa bộn một chút sạch <laughs> mấy à, cháu nhỏ ăn cơm chưa cơm chưa chưa con ăn ăn cơm chưa ừ. à đấy thì là bưng à, bằng vách gỗ à vâng vâng cho con rau đã bỏ là vì xem thầy thế nào có à. Nếu con muốn xin có được cái với sủi về xây nền nhà ờ. cái nhà dưới có đường không ạ à được à Đấy vâng. thì cháu chưa chưa biết được cái đấy thì ờ, cũng phải tìm một người ủng hộ ấy giúp cho gia đình được bao nhiêu thì ờ, cháu chỉ mang đến cho gia đình ấy vâng. gửi cho gia đình thôi à, chứ còn à, bản thân cháu thì cũng không có gì để mà giúp gia đình cả cháu có thể kêu gọi à, mọi người tấm lòng hảo tâm người ta giúp cho gia đình ấy ừ. thì hôm nay giang vào là chỉ yếu là ghi hình lại cho các anh chị ở trong căn nhà của anh phi thì bây giờ là mình cũng à, trước ấy thì là mình có nhận được thì mình sẽ báo với em Phi cái đợt trước mà anh vào ấy thì anh nhận được cái số tiền là tổng là năm một cô là cô Loan là 3 triệu này cô Nhung là một triệu cô Đài là một triệu đấy là tình, à, cô à, ở dưới Hà Nội nữa một bác Hà Nội hai trăm nghìn đấy, tổng là 5 triệu hai và đợt trước anh có mua gạo cho em ấy ừ, lấy ờ, một chút đồ ăn cho các cháu nhỏ này vâng. kẹo này thì là hết uh, ờ, 700 nghìn đấy thì còn 4 ờ, triệu rưỡi nữa hiện tại thì còn 4 triệu rưỡi của em nữa thì anh sẽ gửi lại cho em và mong rằng số tiền này em có thể là dùng chăm sóc các cháu mua quần áo này là mua gà là về nuôi dạ. hay cái gì ấy dạ. ừ, nhá dạ. À, cô à, giữ để cho nhà em <coughs> rất là nhiều có giữ rất là nhiều Ô, nó đấy để cẩn thận con cảm ơn ơi cảm ơn ờ, cháu còn cảm ơn các cô các ừ, bác để cho tiền ờ, vâng vâng cho con dâu thì cảm ơn quá rồi vâng vâng vâng, vâng. rất là khổ vâng vâng, vâng. nếu con trai không ở đây thì rất là khổ vâng vâng vâng rất là cảm ơn ừ. vâng vâng nhà thì mình sẽ gửi lại cho em Phi cái số tiền mà còn thừa của các cô đấy đang đọc lại là cô à, Loan là 3 triệu cô Đài là một triệu cô Nhung là một triệu và U dưới Hà Nội là 200 ngàn đồng đấy, tổng là 5 triệu hai mình cũng mua hết là 700 ngàn đồng thì còn 4 triệu rưỡi vâng. mình sẽ gửi lại cho em đủ chưa đủ 4 triệu rưỡi chưa à. Đây là mẹ chồng của em đó thì à, trên này thì cuộc sống em rất là khó khăn đấy các ba anh chị nhé thì à, theo như à, Giang nhận được thì mình cũng không lấy của người à, khó khăn gia đình khó khăn đâu đấy, mong rằng số tiền này em có thể là mua gà này cái gì về nuôi cũng được phát triển ờ. ừ, đúng rồi nhá vâng. ờ, cố gắng là chăm à, sóc à, năm cháu nhỏ vâng. đấy, như hôm trước người Giang cũng có đã vào rồi. thì, à, chỉ ghi hình lại chắc khi cháu cứ đi đến nhà rồi hả dạ vâng vâng vâng vâng thì lúc đi theo thằng à thằng kia thằng à, trưởng bảo mà vâng vâng đúng rồi báo ấy báo trường bản là chắc là, là, là cháu vào một lần vâng vào đấy thì uh, cũng uh, hỏi thăm gia đình này rồi là mọi người mới ủng hộ cho em đó vâng thì đến ngày hôm nay thì cháu mới vào được để gửi lại cái số tiền mà còn còn còn uh, dư của em đấy vâng. đấy là 4 triệu rưỡi để em Phi cũng đã nhận là đủ thôi vâng. em rất là mong là em Phi là cố gắng dùng số tiền này để chăm sóc cho các cháu nhỏ rất là thương mà cả năm cháu nhỏ đấy thì mình mua được vàng cái gì cũng tốt vừa, đấy và vâng. cháu cũng chỉ là cầu nối để giúp mọi người thôi đấy ví dụ cái hoàn cảnh khó khăn này như này vâng vâng thì đấy là cháu vào cháu quay cháu ghi hình rồi là mọi người xem được và đồng cảm với hoàn cảnh gia đình của bác này con dâu này thì uh, mọi người gửi cho cho cháu là như vậy và thì uh, vâng qua video này thì giang cũng à, xin gửi lời chân thành thay mặt gia đình gửi lời chân thành sâu sắc nhất cảm ơn tới uh, cô nhung uh, cô đài và u dưới hà nội cũng như là cô loan ở bên úc đã có những cái món quà thiết thực gửi tới uh, gia đình em phi và năm cháu nhỏ Giang cũng mong là em đó sẽ cố gắng để nuôi à, năm ừ, đứa con còn còn rất là ấy, ừ, đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi học nữa cơ ờ, hai đứa này là chưa đi học à vâng vâng vâng vâng vâng vâng đấy hai đứa là đi học còn có ba đứa với mẹ và và chắc có lẽ là cháu xin phép cháu về đây nhá. Vâng. vâng. Để cháu kia cảm ơn uh, bác nhá. cháu nhà ở đâu vâng, Vâng. Cháu ở nhà dưới bàn hẻm này thôi. À thế thôi. Vâng, vâng, thế... lộ. Vâng, anh về nhá. Ờ, cảm ơn Phi nhá. Vâng. Ờ, cố gắng nhá. Rồi, thế cảm ơn cháu nhá. Bác về nhá. Ờ, hôm nào đấy bảo mẹ đi mua kẹo cho. Nha. Bác hôm này quên không mua, không có kẹo. Đấy, gửi tiền ờ, cho mẹ đấy. Đấy, ờ, cháu về đây. Vâng, vâng. Để em nghỉ nhá. Đấy, à. cháu nhá. Vâng, vâng, vâng. Cháu về đây. Không có gì đâu bạn. Thì đấy, cô anh chị nhá. Mình cũng vào để gửi trao lại cho gia đình. Đấy, số tiền mà thừa trước rồi. Đấy, còn căn nhà này em nhà em hiện tại là đang ở và em cũng đi phát nương về hôm nãy mình cũng gọi em ấy về để trao trực tiếp tay cho em đó nhưng mình không dám giao cho người khác đấy, vì cái số tiền là số tiền của em ấy mà được hưởng thì à, có lẽ là giang cũng à, xin phép được à, khép lại video của giang ngày hôm nay đây đấy, xin hẹn cứu ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo đến với những gia đình hoàn cảnh khác đấy, nếu như cô ba anh chị nào mà muốn ủng hộ thêm cho gia đình em phi và các cháu nhỏ Đấy, để có thể là cho em nó cuộc sống tốt hơn thì có thể liên lạc cho Giang và số điện thoại là 0969 179 23 và số tài khoản là Agribank là 8710 205 084 và 052 để Giang có thể trực tiếp mang món quà của các cô, anh, các chị trong và ngoài nước gửi đến à, gia đình em đó. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo.